chào mừng à, các bạn đã quay trở lại với kênh à, Nhà đất Hà Nội Hôm nay à, tôi lại giới thiệu với các bạn một căn nhà nữa tại khu vực An Khánh, Hoài Đức của công ty Bất động sản Việt Long Ngôi nhà có diện tích là 34m2, xây 3 tầng Ngay cạnh trường Mầm non Yên Lũng thôi Và đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 85 đến 1 tỷ 92 triệu Tùy vị trí các bạn nhé đây hiện tại là tôi đang đứng ở phía trước mặt tiền của lô nhà chúng ta. Đây là phần ngõ đây. Các bạn có thể quan sát. Ở phía trên này chính là phần à, mặt tiền. Tất cả thì đều đã hoàn thiện xong hết rồi. Bây giờ là chỉ việc dọn đồ về thôi. Về phần à, ngõ của ngôi nhà đây chúng ta có thể quan sát là ngõ trước mặt rộng 2,5 à, m nhé các bạn đi ờ, cách 15 ờ, mét là ra đến đường ô tô đi được và cách uh, ờ, 30 mét là ra đến trục chính hai ô tô tránh nhau vâng, và chỗ nhà văn hóa của Yến Lũng thôi và tiếp theo đây tôi sẽ đưa các bạn vào phía mất tiền của ngôi nhà tôi sẽ quay cho các bạn ngôi nhà này có giá bán là 1 tỷ 850 triệu đồng đây là phần mặt tiền của tầng 1 đây về phần mặt tiền của tầng 1 thì bao gồm phía bên ngoài là sẽ được ốp từ đá granite. và phần cửa sẽ là cửa hai lớp. Bên à, ngoài là cửa sắt hộp và bên trong là cửa nhôm Việt Pháp. Và phía bên trên này phần mặt tiền của ngôi nhà thì đều được làm à, giả ban công này, ốp à, giả cột sơn rất là sang trọng ngôi nhà toàn bộ à, khu khuôn viên của ngôi nhà rất là thoáng đây chúng ta quan sát rất là thoáng và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn vào phần à, tầng 1 của ngôi nhà vậy bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại là đang được à, thiết kế là một phòng khách và một phòng bếp phía không gian tôi đang đứng ở đây chính là phần không gian của phòng khách đây rất là rộng ở không gian của phòng khách này thì được à, thiết kế gồm có ở trên là có hệ thống chân thạch cao hệ thống đèn nép xung quanh à, đều có ổ cắm chờ và đường dây mạng phía bên trong này chính là phần à, cầu thang để đi lên của ngôi nhà thì phần cầu thang gồm có phần thanh CNC này và các thanh trang trí làm từ gỗ công nghiệp về phần à, mặt bậc và cổng bậc thì sẽ được làm từ đá bình định đây chúng ta quan sát đá tự nhiên hết đấy về phần à, tay vịn thì sẽ được làm từ gỗ trò nhé đây là gỗ trò chúng ta có thể quan sát gần hơn và tiếp theo là không gian của gian bếp đây chính là không gian của gian bếp rất là thoáng phía đằng sau có một cái cửa à, thông ra ngay à, chỗ trường mầm non thôi nên là rất thoáng về phần à, bếp này thì sẽ được làm à, từ gỗ sồi nga gỗ thịt và phần à, mặt bếp thì sẽ được làm từ đá đen chậu rửa thì là inox tư hàng nhập khẩu Đây, chúng ta còn quan sát kỹ hơn về phần này bếp ngoài ra thì à, phần bếp này thì bên ờ, công ty tôi còn có thêm một cái à, kính ốc bếp kính trang trí nữa và tiếp theo là phần à, tầng 1 ngôi nhà là có một cái nhà vệ sinh phụ cũng khá là cao rộng rãi và cao chúng ta có đi vào thoải mái luôn đây là phần bồn cầu thì là làm từ liệt khối luôn rồi bên trong này có hệ thống máy bơm các bạn nhé đây chúng ta có quan sát từ bên trong ra đây chính là nhìn từ phía bên trong ra ngôi nhà và phía dưới này còn một cái bể nước nữa đây chính là phần à, bể nước của ngôi nhà và tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên à, trên tầng 3 à, trên tầng 2 trước tầng 3 thì để lát nữa tầng 2 à, chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ thì trên tầng 2 này được uh, chia làm hai phòng ngủ rộng một phòng phía trước và một phòng phía sau đây đây chính là phần uh, không gian của phòng phía sông uh, sau phần uh, cỏ cửa thì sẽ được làm từ cửa nhựa các bạn nhé cửa nhựa là gỗ hàng cao cấp đấy ạ cửa này tương đương với lại à, giá cửa gỗ nhưng mà sẽ bền hơn chống cong vênh với một rất tốt và phía bên à, đằng sau này là có một cái cửa sổ nhìn ra đằng à, trường mầm non cửa sổ thì sẽ được làm từ cửa sắt và cửa nhựa loại thép bên dưới này là hệ thống gạch cát đèn giả văn gỗ bên trên là có hệ thống trần thạch cao hệ thống đèn nét và tiếp theo là đi ra phía phòng ngủ phía bên ngoài thì cũng bao gồm như phòng ngủ bên trong thôi bao gồm cửa trong phòng đây hệ thống ờ, đầu chờ mạng này cửa sổ đầu chờ của điều hòa tất cả thì đã hoàn thiện xong ờ, hết rồi bây giờ chỉ còn về dọn vệ sinh nốt và để chủ mới về ở thôi Ngôi nhà thì uh, chúng tôi có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhé các bạn. Đây là phần uh, vệ sinh này. Thì gồm có hệ thống bồn cầu, hệ thống lavabo, hệ thống sen cây và đầu chờ của bình uh, nóng lạnh. Tất cả đều được ốp lát hết rồi. Đây là phần cầu thang để lên trên tầng 3. À, bên công ty tôi hỗ trợ ờ, vay vốn tối đa là khoảng 70 đến 75 phần trăm ờ, tùy vào thu nhập của quý khách hàng nhé các bạn tất cả các ngân hàng thì bên tôi đều liên kết hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng đây là phần tầng 3 này thì gồm có một phòng ngủ phía bên ngoài cũng rất là rộng ở phía bên trong này là nhà vệ sinh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 1 tỷ 850 triệu đồng giá có thương lượng đã bao thuế phí sang tên và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng ngoài ra thì bên tôi còn xây dựng một vài vị trí khác nữa thì nếu mà các bạn có nhu cầu mua nhà ở khu vực này hoặc là khu vực khác có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận à, các thông báo thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại